nhìn ai đó khác cùng người thật vui giữa phố thân quen là đôi ta đã từng dừng lại hôn nhau giữa phố lúc sống đen giờ nụ hôn ấy khác rồi bên một ai em có thật thành phố vừa để đánh mất trong tình con gái khi ấy đã từng là một thói quen chẳng thật thiếu và em đã rời xa anh hơn sau khi chia tay ai cũng khác tìm một người mới sau phấn nát tập trái tim quên người từng thương phải tập quên những thói quen để chẳng còn phân vân nhưng thật sự anh vẫn chẳng thể cơ thể vết giữa tình cùng chân lên rồi một ai khác xuất hiện chở che em bao điều hơn anh cùng em khâu hết những tổn thương bấy lâu phố thân quen là nơi ta đã từng dừng lại hôn nhau giữa phố lúc sống em giờ nụ hôn ấy khác rồi bên sai lầm chẳng để ý lúc em cần và cứ thế vết xưa tim cũng trắng lành rồi ai khác xuất hiện chờ chết em bao điều hôm nay cùng em khâu hết những tổn thương bấy lâu giữa phố thân quen và người ta đã từng dừng lại cùng nhau giữa phố lúc xuống đèn giờ nụ hôn ấy khác rồi bên một ai em có thật hạnh phúc I could have mm -hmm. man. nurture enjoy. yêu ai để không phải khóc yêu ai để chẳng thấy đau trong lòng yêu ai để chẳng vẫn vương những kỷ niệm đời. cho em tổn thương em vẫn yêu vẫn không thắn vãn một lời để rồi nhận lấy em những vết cắt khắc sâu vào trong tim này muốn yêu một người thân lòng phải chẳng khó quá phải không thật ra lâu điều gì anh ơi em nghĩ em luôn cố vun đắp để cho anh được vui vậy mà cứ sao anh lại nói rằng em chẳng cho anh hạnh phúc nếu đã hết phải chẳng khó quá phải không thật ra lâu nay vẫn chưa yêu em dù chỉ một lần sau này bên ấy mong anh sống tốt em muốn thấy anh yên mình còn lại tổn thương với những ký ức cất đằng sau lưng này em vẫn trong mong em chẳng cho anh hạnh phúc nếu đã hết yêu một người thật lòng phải chẳng khó quá phải Oh.